Ở nhà nghe quen vậy? Ủa đất Phương Nam nè Tự nhiên em nổi da gà luôn Nhưng hồi đó phim phim truyền hình đúng không? Tuổi thơ thời luôn Phương Nam Mà tuổi thơ không phải của mình mà của rất là nhiều người đời, Trong đời làm phim của tôi À là bác này là bác Hai năm vừa qua 25 năm Bây giờ 25 năm Là hồi đó em kiểm tra Sống là Nghe họ nổi da gà luôn á That's room full now là cái cô chú Dễ thương Cáp bé xanh Con xin chào các cô chú Con đến đây để cá bài Trẻ chị thích con lắm Con chào các cô chú Để cáp bài bé xinh Con xin chào các cô chú Con đến đây để cáp bài bé khang Dễ thương không? Mà lố tuổi không đi cáp được Bắt đầu đi cô Cũng kiểu nhận tuổi thơ Má cao Em mà biết giỏi cũng đi cáp không chị. Dự án này của anh Nguyễn Dũng Chúng tôi đang tìm tài năng cho các vai diễn và đã từng trở thành bất hủ trên truyền hình để tham gia bất hủ hiện tới giờ ai chú hùng nhớ tới với ai trực tiếp thì các bạn có thể quay video tại nhà và gửi cho chúng tôi quay tại nhà ừ, quay tại nhà còn này nữa casting call thôi mà đầu tư quá vậy It's a new way of casting, right? Chị Ủa? Kìa, kìa, ừ Em phiên bản Em original Ủa ờ, đó Cơm vàng đúng không? Cơm vàng <laughs> Dạ Mời ông vào rạp Ừ đi À, là, oh. đây đây là, là bạn điện ảnh của đất người phương Nam nhạc hay quá Ngay hôm nay để trở thành very nice casting. sinh thế hệ mới Chúng tôi hy vọng sẽ được những màu sắc thú vị mới mẻ từ dự án lần này không, tính, tính kêu chị tiên ờ, cá châu châu kìa Nhạc nghe gọi là cảm xúc vậy sao đối điểm cách vậy nè trong nước <laughs> the buffalo yeah I, I can be the buffalo with you can, can I can I join